chào các bạn hôm nay thì tôi sẽ test cho các bạn à, xem một dòng bếp ga này để, để giao cho khách đây là một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa nhật tôi sẽ mở phía bên trong ra nổi của về đây bếp có hai cái đầu chia lửa này bằng inox này bình thường thì nó sẽ là bằng sắt nhưng mà ở đây lắp inox vô nó sẽ bền hơn yeah. Dạ. chuyện thành ừ. Ờ, không nhớ của mày nói gì hả nhập chấm này nó cũng khá khá cái kia một chút này. ở phía dưới và đằng sau đã được bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện bây giờ bật ừ. bớt lên nè ừ. rồi cháy xong đẹp ở trong kia bây giờ tôi sẽ thử cái tính năng an toàn đầu tiên là khóa ga khi gió thổi làm tắt đi ngọn lửa tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn yeah. Dạ. mô phỏng gió thổi yeah. Dạ. từ 5 cho đến 7 giây khi cái que cảm biến đồng nhỏ nhỏ đây nè nó cảm nhận được cái bếp tắt đi ngọn lửa thì nó sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn để chờ đề phòng chống cháy nổ thì một số nơi khác họ hay quảng cáo đây là chức năng ờ, chống trào hàm ý khi mà chúng ta nấu nướng nước có trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà chú ý bếp có hai cái đầu chia lửa này nó nằm cao hơn cái bếp này là khoảng 3 cm nước trào ra thì nước chỉ nằm trên đây thôi khả năng mà chạm vô cái đầu này tắt đi ngọn lửa rất là có nguyên nhân chính làm tắt lửa chỉ có thể là gió thổi mà thôi dạ. nơi nào quảng cáo chống trào là quảng cáo không đúng ở đây sau khoảng 3 đến 4 giây thôi bếp nó khóa ga nè sau khi tắt lửa và kèm theo một tiếng bếp người ra chứ khóa ga đây khóa ga khóa ga Đó. dù công tắc nó đang mở này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 ừ. nó cứ nó chỉ dao động khoảng từ 220 cho đến 250 thôi không có đủ nhiệt độ để khóa ga bếp này á, bếp nướng của nó cũng có chức năng hẹn giờ tôi sẽ bật bếp nướng lên để thử chức năng hẹn giờ này. bếp nướng lúc nào cũng vậy khi mà bật lên á, mặc định của nó sẽ là 9 phút ừ. tức là hẹn giờ được 9 phút mặc định các bạn tăng chỉnh tối đa được là mới là 15 phút à, 20 ờ, phút luôn tối đa được là 20 phút và giảm xuống mức nhỏ nhất được là một phút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 khi mà sạc đầy thì sẽ xài được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng và sạc 18 tiếng thì nó sẽ đầy ừ. một lát khi bếp sử dụng thực hiện hai cái tính năng khóa ga khi nước cạn nồi xong thì tôi sẽ gắn ờ, pin sạc này vào đây bếp khóa ga cái đồng hồ báo giờ không nè kèm theo tiếng bếp bếp khóa ga ừ. tắt lửa ừ. đó, rồi ờ, vậy nữa. dù mình hâm lại cái nướng mà nằm lại cái nóng cũng được hai chục ở đây á, 10 phút các bạn cũng để ý khi mà chúng ta đang nấu nướng là ngọn lửa đang cháy lớn bình thường đột nhiên chúng ta thấy nó giảm nhỏ lại lửa như thế này ừ. không có tăng lớn được nữa nè, cái đó là do que cảm biến nó tự động nó làm như vậy để ừ. tiết kiệm ga ừ. tại vì khi mà nhiệt cái đấy nồi đạt đến 200 độ C thì độ nhiệt độ để nấu nướng là không có cần cao hơn nữa sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga nè, không tăng lên được nữa khi nào nó cảm thấy mà cần thiết nó sẽ tăng lên ừ. đây đo thử cho đây xem luôn giảm nhỏ lại 248 độ không ừ. đó nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại rồi à không cho tăng lên nữa để tiết kiệm ga mình nãy tự nhảy lên đó. Dạ, đúng rồi khi nào mình thấy nguội quá nó tự nhảy lên nó nguội nó nóng cái nó bớt giảm bớt xuống hơn nóng nó nhẹ lên bay nắng giảm rồi vì bên này nó hao pin nên nếu mà cần dụng nó lại pin ngoài tập hóa cũng có bán nha là pin con ó với con thỏ như thế này ừ. giá của nó khoảng từ 15 cho đến 20 ngàn thôi thì lắp vào bếp này thì sử dụng được khoảng 3 tuần là nó hết pin những loại pin mắc hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell nhưng pin này nếu mà mua ở ngoài thì nó rơi vào khoảng từ 35 ờ, cho đến 40 ngàn này một cục à. mà một cặp, xài, một cặp. Xài nhưng mà à? xài xài được khoảng từ 5 tuần là nó hết pin ừ. vì thế để khắc phục vấn đề pin chúng ta lắp cái pin sạc này luôn chúng ta ừ. xài được ba bốn năm họ phải mua pin ừ. rồi cái cái cái chức năng ờ, nấu nấu nước thì là tự nó ăn một, một, một, một lát làm thử nha à. rồi ờ, bắt đầu nó, nó phải đạt đến rồi ờ, cần thiết nó mới khóa ra đây ừ. nó hai trăm năm mươi mấy là à? chưa đủ à ba trăm mới trở lên ha bán hồi nó khóa cho, cho chúng coi ừ, vậy thấy nó giảm rồi đó ừ. nó nóng rồi nó giảm còn hả nó ừ. nguội thì nó tăng lên độ tăng lên càng nóng nó giảm dần dần dần thì nó ấy <coughs> bếp này nó sử dụng một cặp pin đại đây nè à. một pin nằm ở đây một viên pin sạc thì nó không gắn vừa vào được đây ừ. đi kèm với đó sẽ có một cái thanh lò xo à, nó nó nó nói vào đúng rồi pin đánh à, dấu hai cực nè cực, cực cộng cực dương nè âm ừ. là trừ là âm ừ. nó có cái lỗ nhỏ cho ta móc vào rồi. để con pin nó làm như vậy rồi đó mục đích là để tăng chiều dài cho cục pin này nó phù hợp với pin pin cái hộp pin này ờ, thôi thay vì nó hai cục cái này mình cục này có một cục thôi mình sẽ không phù hợp khi nào cái bếp thực hiện chức năng khóa ra khi nước cạnh hoàn công tôi sẽ lắp pin mình sạc lại ừ. rẻ hơn khuyến mãi rẻ hơn khuyến mãi cũng có hệ thống phân phối bếp ga trên khắp toàn quốc nếu mà các bạn đang xem video clip này mà các bạn muốn ờ, mua bếp ga cũng như những cơ sở đại lý muốn kinh doanh bếp ga nội địa Nhật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 ừ, lên ghê kìa phải lên hai trăm chín nó mới khóa bởi vậy mà vậy mình phải đặc biệt chú ý sử dụng những loại nồi nó có đáy dày ừ. nếu mà mỏng quá thì chắc chắn là không có sử dụng nhưng phải hai mấy cái nồi nó... nếu mà sử dụng những loại nồi mỏng mà mỏng quá thì sẽ sử dụng chức năng nấu cạnh nồi này không có được tại vì cái này đặc tính của nó bên nhật họ thiết kế như vậy mà Rừng ngay với Paloma lần nào nào nói hơn cũng vậy cũng vậy rồi hai cái trên bển nó nhiều thì nhiều hãng như Honda, Suzuki rồi rồi xong giỏ rồi nó không phải tắt thêm nãy giờ bị gió kích nào vậy mà cái nồi bằng bằng thủy tinh được không dạ. thủy tinh nấu được không tinh thủy tinh phải được không thằng? à? thủy tinh phải được không ạ nội tinh nấu từ đầu có được cái nóng đột ngột nguy hiểm thì cái đó là cái nồi đó nồi nồi mắc lắm đâu bể ừ. ừ, nó vô nóng lạnh liền đột ngột quá đang Rồi có nồi cơm điện là đẹp đó là cũng còn cơm điện lạnh rồi thì cô chú này đổi nha. Đây, bếp đã khóa ra bếp khóa ra cô chú Đó, dạ, bếp khóa ra nè nó kèm theo một tiếng bếp, đây Để, dạ, bếp pha ga phá rồi ha đó. mình đợi nhà khi mình mình sử dụng chức năng này mình lưu ý nha đó phải đợi một hồi lâu mới khóa đó, bếp khóa ga đây. Ừ. đây có tủ lạnh không đâu tủ lạnh đâu, đâu, đâu coi coi tính tính ta tính đổi tủ Ê. nè bây giờ thì ờ, bếp ngoài hai cái tính năng chính là khóa ga khi nước cạn đồ muốn coi thì coi đâu cho tôi coi coi à? thì nó gồm có những chức năng như, à. như sau tôi sẽ test cho các bạn xem luôn à. đầu tiên đó là từ đây trước đi với bên phải à. cái hình con tôm làm bột chiên này nè à. là chức năng chọn nhiệt độ chiên à. bếp nó sẽ có ba cái nhiệt độ mặc định là 160 180 ờ. ừ. và 200 độ C ừ. khi mà chúng ta chiên đồ ăn á chúng ta cảm thấy cái nhiệt độ nào nó phù hợp với các thực phẩm mà chúng ta đang chiên á chúng ta bấm vào đây cái đèn nó sáng nè chúng ta bấm đèn nó sáng ở vị trí nào thì bếp nó sẽ tự động nó lưu cái nhiệt độ ở vị trí đó giúp cho chúng ta chiên đồ ăn là có một cái nhiệt độ nó ổn định dạ. không có lo nó bị quá lửa ví dụ như cần là lửa riêu riêu chúng ta bấm một sáu là là là nó tự động nó giảm nhỏ lửa về cái nhiệt độ chúng ta cần thiết dạ. còn tiếp theo ở đây là cái nút 3 giây là chức năng rang như giới thiệu hồi nãy á, bếp có cái que cảm biến này ừ. nó sẽ giới hạn cái nhiệt độ là từ 250 độ trở lên thì nó sẽ khóa ga ừ. nên khi mà ở nhà chúng ta muốn rang những loại thực phẩm khô mà cần nhiệt độ cao á, ừ. thì nó sẽ không có được thì nó sẽ tự động nó khóa ga nó không cho không cho chúng ta sử dụng ừ. khi mà chúng ta sử dụng những loại như cần rang chúng ta bấm vào đây bấm gì nó ba vậy dạ. đó nó kiểu tiếng bít bít có nó sáng đèn lên như vậy dạ. đó ba thì giây. đó rồi sẽ tăng cái độ cao lên phải không bấm vào đây ba giây nó tăng lên nhiều đó nó sẽ tăng cái mức hạn của nó lên hơn 300 độ để ừ. chúng ta có thể thoải mái rang những loại thực phẩm nó không bị tự gắt không bị tự gắt nữa chừng còn nếu mà chúng ta cần ờ, rang cao hơn nữa thì chúng ta lắp nút công tắc rang ừ. như anh kia giới thiệu à. đó. còn ờ, ở bên đây ừ. thì nó có chức năng nấu cơm và nấu cháo ừ. đây đây nấu cơm nè và nấu cháo đây, đây, đây nấu cháo nè đây nấu cơm nè nó cháo thì chúng ta bấm vào cháo trước con sao đúng rồi cháo bấm vào để chọn thôi ừ. tập nồi cháo lên bấm khi nào cháo nó, nó chín thì nó sẽ tự động nó ngắt rồi còn này nấu cơm chúng ta lưu ý phải bấm nhanh lên như vậy đó để khoảng 3 giây mà chúng ta không bấm thì nó sẽ tự động nó lưu lại à đó. nó nó nó nó, nó, nó, nó kêu nó kêu đó. đó không không cho bấm nữa à, bấm lại phải, ừ. phải, phải, lại. bắt còn nếu cô chú muốn chỉnh phải chỉnh nhanh như vậy đó còn đối với nấu cơm này á ở bên Nhật họ sẽ sử dụng loại nồi riêng để dành cho bếp ga để nấu cơm nhưng ở Việt Nam nó không có lưu hành nhiều ở cái cái nồi đó để chúng ta mua sử dụng ừ. nên mà muốn nấu cơm bằng bếp ga cô chú lưu ý phải sử dụng những loại nồi nó dày dày và đường kính đáy nồi nó nhỏ hơn 25 cm lửa ờ, nó tập trung để, để, để, đúng rồi, để, để, để cho đạt hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất dưới 25 phải không dạ, dạ. còn ở đây là chức năng nấu nước sôi bấm vào để chọn sự để, để thử luôn bước ờ, bớt nước đi <laughs> chức năng nấu nước sôi này á thì khi mà chúng ta đun nấu nước sôi chúng ta bấm vào đây bấm vào ừ. sáng đèn lên thì nước trong nồi nó bắt đầu sôi lên đó. nước trong nồi từ, từ khi bắt đầu sôi lên đúng 5 phút sau thì nó sẽ tự động nó khóa ga mục đích của nhà thiết kế họ làm như vậy á thứ nhất là để không cạn không, không cơ, thứ nhất là để tiết kiệm ga tại vì nhiều lúc mình đã quên Trời, mình quên tắt đó, đó, đó, đó, thứ hai là mình để, để tránh trường hợp là mình quên mình tắt cái thứ ba là, là giết hết cái vi khuẩn ở trong nước luôn ừ. tại vì theo khoa khoa học thì vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới chết được còn nếu mà nước sôi liền mình tắt thì vi khuẩn nó chưa có chết à. nên nó thiết kế là đúng 5 phút nước sôi lên này nè 5 phút nó sẽ tắt ừ. Đó, rồi. Tôi chú đợi đúng 5 phút là nó sẽ tắt đó, là những cái tính năng của bếp ngoài ra bếp có hộp nướng hộp ừ. nướng này á nó có một tầng lửa thôi báo rồi kìa nó báo giảm nhỏ lửa lại ừ tại nước sôi quá cô chú thấy không nó ừ. sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa lại để ừ. cho anh tiết tiết kiệm ga không yeah, dạ, dạ. nếu mình sử mình sử dụng bếp bình thường thì lửa nó cứ cháy hoài mình đâu có biết đâu ừ. còn này là mình mình có bỏ đi mình làm việc khác thì nước cũng phải mua, và mua cái nồi uh, cái nồi nước thì, thì khác thì đi kiếm mấy cái nồi ờ, ờ. cái nồi ừ, nói chung là phải dày như vậy nè cô chú thấy không nó sôi lên cái lượng nó giỏi này bằng nhôm hay bằng gì nồi này gan gan cứ cứ đá nồi 25 trở lại Ủa cái bằng gan mà gan gan thường mà đổ dày dày dày đó được không con được được dày đó như cái này hột nướng hột nướng này thì có một tầng lửa hơn một tầng lửa ở trên áp xuống đây một tầng lửa ở trên áp xuống đó, trên áp xuống đó vậy khi mà nướng đồ ăn đó cô chú lưu ý là chúng ta không nên đặt một một miếng Hello. đồ ăn lớn vào đây cắt nó nhỏ ra thôi nó vừa bạn, như à. còn như đây thôi à. vừa bạn là đã sắp đều đều đều đều vào đây rồi chúng ta nướng à. đó trong cái chúng ta canh chở để cho thực phẩm nó nó nó chín đều với lại lưu ý là chúng ta nên tưới một ít nước ở dưới đây nè để khi mà chúng ta nướng hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm cái thực phẩm ở trên đây không nhưng mình mình nhấn cái chức năng thêm à, thêm ờ. à, nóng thêm được không dạ không không không cái bếp nướng là nó mặc định thôi bếp nướng là chỉ có hẹn giờ thôi à, rồi. bếp nướng là chỉ có hẹn giờ được thôi nha không có tăng kiểm nhiệt độ được ừ. tăng kiểm nhiệt độ lửa của chú tăng ở đây đó lớn nhỏ không như ý cô có nói là tăng cái, cái độ à, nóng lên đó là thêm này được không không không không nó chỉ là hết cỡ thôi kéo để hết cỡ rồi kèm gạt hết cỡ đó ý cô á nếu là mình muốn cái nước nhiệt độ cao hơn mình nhắm nút này để cho nó nó nó nó cao lên dạ hơn không, được không cái nút 3 giây này nè nó ừ. chỉ dành riêng cho bếp bên phải này thôi à cái ví dụ ví dụ cô chú mà muốn rang cô chú phải dùng cái bếp bên phải này và ấn nút công tắc rang này rồi còn bếp bên trái này là không có rang được nha rồi. Dạ. bếp nướng là không có tăng nhiệt độ lên được luôn chứ rồi. Dạ. không phải là mình bấm cái nút này lên là tăng hết rồi. nó chỉ sử dụng riêng cho bếp bên phải thôi nhưng mà nó chỉ tăng lên tới 300 dạ. độ thì nó và và nó chỉ tăng lên tới 300 độ thôi nha là nó sẽ gắt dạ. còn những nếu mình mình gắn cái công tắc thì nó được hết không không, dạ, tăng hết luôn hả dạ không, ví dụ được cô cô cô mà muốn hết đó, thì cô tắt mỗi bên một cái cô gắn mỗi bên một cái bên dạ cái. hả vậy thôi đó. Dạ. còn nếu mà cô gắn một cái thì ví dụ như bên bên bên bên này nó có rồi ừ, thì mà gắn thì cố gắng bên đây, ừ. nó hay hơn ừ. đó bên bên đây hơn 300 độ bên đây hơn hơn 400 độ à. đó mình yên tâm sử dụng nếu có muốn lắc rồi kêu anh lắc tóc luôn cái bên đây rồi lắp cái nhiêu khoảng nhiêu nhiêu trăm ngàn trăm ngàn đó. thì đó công tắc rang là thêm trăm ngàn rồi lắp, luôn đi con lắp, lắp sao lắp luôn. thì lắp là như, như kiểu như đó đó như mấy con này nó nè. có công tắc ngoài nè như con này nè ờ cái công tắc ngoài hả thì đây này công tắc nó nè như đó, cứ tôi bà mua cái kia rồi mà lắp lên nè à tại vì nó có bên một bên kia dạ, đúng thôi. rồi tôi cô hiểu cho bên đây là muốn cắn luôn thưa là có hai bên thì đây ừ, đúng rồi đó bên này thì con sẽ cắn bên này lên nó chỉ cào mình cái bên kia đúng không ờ gắn lẹ hả dạ, đúng rồi gánh lành lắm tại cây chuối sao không bên đây là mình có sẵn nè Ừ. đó bên đây có sẵn rồi. rồi thì bên đây mình lắp thêm hai cái để cô để cô có thể gắn, chuyển hai ngay, cái luôn gắn ngay gốc đó dạ. không à. cô có thể sử dụng hai cái hai hai cái luôn một cái ngay chỗ vị trí này hoặc là dưới này đó. rồi con gắn đi tranh thủ đi rồi, Ừ, ờ, thì đó lên đây mới mới hiểu hết cái nội dung của nó. <laughs> không biết đâu hỏi luôn, nói xuống à cô không biết đâu để cô hỏi luôn á. Cô không có sôi lên nè. À. Nó, nó giảm nhỏ lại nãy giờ, đúng 5 phút. để cho vi khuẩn nó chết hết thì nó phát nó phái ra nè. Đó đâu, nó cứ riêu riêu lửa nhỏ vậy thôi. À, mình phá. có đi làm việc khác thì mình cũng an tâm không có sợ cái nồi nó bị cạn rồi, là gì hết. đúng đúng đúng đúng rồi ấy nó đúng giờ nó là nó tắt đúng rồi đúng 5 phút dạ, không sao không sao <laughs> rồi con dẫn cô chú xem tủ lạnh còn cái này để cho nó nhà nó gắn đi rồi qua lát cô quay cô chú quay lại lấy. đây à. mấy giờ ra một giờ chưa một giờ em thủ đi ba giờ đi con tắt nhưng mà đợi xíu cho 5 phút tắt cái đôi phút năng nữa xong rồi thì nó là ok hết luôn nha cô chú đó cô chú có biết thì thấy rồi trực tiếp như vậy thì đó nó biết thì nó nó nó mới hiểu cái cái cô nó đi về xuống dưới nó nói có mấy cái cô đâu biết gì để cô hỏi ờ cô đâu biết gì để cô hỏi cô chú là gần đây mốt có gì mua chứ tại đây luôn thì đó con tư vấn nó dễ bên đó đó làm lỗ kế bên dạ. ừ trên đá kế bên đèn ừ. rồi thôi được rồi cái đó không sao đâu ngồi đi đi cô chú con dẫn dạ. cô chú đi xem tủ lạnh rồi cái này vậy cô ok nha cô chú nha rồi dạ rồi rồi